chim kia giờ đã khuất rồi dõi mặt trông về nơi cuối trời nhẹ nhàng buông tiếng tơ mai hiên xưa đã mờ nhạt nắng hồn trôi xa gót chân ai về nơi cuối đường chiếc lá rơi quạnh hiu chán trường chiều tịch liêu vắng thưa ngói rêu xưa đã mờ nhạt nắng hồn trôi xa vắng đầu môi chát đắng biết nâng niu tình đã phất mờ để tình buông rơi tuôn tâm kỷ niệm xanh sao nhạt nhòa trên áo đã tan như một giấc chiêm bao vẫn vương gót chân ai về nơi cuối đường chiếc lá rơi của anh hiểu chán trường chiều tịch liêu vắng thưa ngôi rêu xưa đã mờ nhạt nắng hồn trôi xa vắng đầu môi chắc đắng hững hờ tình yêu đến khi ta còn quá ngờ sao không biết nâng niu tình đã để tình buông rơi tuôn tâm niềm xanh xao kỷ niệm xanh xao